phụ nữ thật sự thích mong muốn điều gì nhất? Phụ nữ thật sự thích và mong muốn điều gì nhất? Một câu hỏi khá rộng và khó trả lời hết được những sở thích của chị em phụ nữ phải không nào? Bởi vì cuộc sống càng hiện đại, nhu cầu đời sống càng cao thì sở thích cũng tỷ lệ thuận theo đó mà tăng lên. Mỗi người đều có nhiều sở thích riêng biệt, vậy phụ nữ thật sự thích mong muốn điều gì nhất? Hôm nay mình xin giới thiệu bạn đọc bài viết phụ nữ thật sự thích mong muốn điều gì nhất Mong rằng qua bài viết bạn đọc phần nào hiểu thêm về những điều không nói của chị em phụ nữ. 1. Phụ nữ thích và mong muốn điều gì ở cuộc sống hiện tại? Mỗi người chúng ta là một cá thể riêng biệt, cá tính và sở thích lại càng không giống nhau nhưng khi được hỏi là phụ nữ thực sự thích mong muốn điều gì nhất trong cuộc sống hiện tại thì một số đông trả lời rằng sắc đẹp, tài năng, tiền tài, hạnh phúc và tự quyết định cuộc đời chính mình. Sắc đẹp là điều đầu tiên được các chị em nhắc đến, Quả đúng là như vậy, là phụ nữ ai ai cũng muốn mình luôn xinh đẹp và giỏi giang. Phụ nữ được coi là phong thủy của gia đình, là biểu tượng cho sắc đẹp của nhân loại. Dù là phụ nữ ở độ tuổi nào thông minh hay khờ khạo thì bản thân vẫn mong muốn mình thật xinh đẹp từ bên trong lẫn bên ngoài. Phụ nữ thực sự thích mong muốn điều gì nhất? Người ta nói rằng hình thức đẹp là nội dung để bắt đầu còn vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong sẽ là điều luôn song hành cần phải có. Dù là hình thức bên ngoài nhưng hết sức quan trọng vì khi bạn có một ngoại hình xinh đẹp thì việc bạn để lại ấn tượng cho sự thu hút của mọi người lần đầu là điều chắc chắn. Và đàn ông thường yêu bằng mắt nên việc phụ nữ mong muốn mình xinh đẹp để cuốn hút ai đó cũng là điều dễ hiểu. Phụ nữ cần đẹp để thành công. Đẹp là một yếu tố tích cực tạo ra sự thành công. Một người phụ nữ đẹp luôn có nhiều cơ hội thành công hơn những người khác. Thành công chắc chắn họ tự biết cách tạo nên vẻ đẹp và cuốn hút người khác. Phụ nữ cần đẹp để tự tin trong mọi hoàn cảnh và dù ở bất kỳ độ tuổi nào đi nữa phụ nữ đều có những vẻ đẹp riêng khiến người khác bị mê hoặc. Vậy phụ nữ thực sự thích mong muốn điều gì nhất ta mới hiểu rõ rằng xinh đẹp, giỏi giang là điều đầu tiên mà phụ nữ luôn muốn mình có được. Hai, Phụ nữ thông minh luôn mong muốn tự chủ tài chính. Là phụ nữ thông minh nhất định đều mong muốn bản thân không phụ thuộc vào một ai. Nhất định phải có sắc đẹp, tiền tài, hạnh phúc và tự chủ được cuộc đời của chính họ. Khi phụ nữ tự chủ được tài chính, có được sắc đẹp và tài năng họ sẽ là tâm điểm của rất nhiều đấng mày râu. Phụ nữ thông minh họ không ngồi khóc cho một mối tình đã qua bởi họ biết thất tình không đáng sợ, cô đơn không đáng sợ, xấu xí và nghèo khó đối với họ mới thật sự đáng sợ. Phụ nữ thông minh họ biết yêu với một trái tim đầy tự trọng, phụ nữ thực sự thích mong muốn điều gì nhất, Họ muốn tự chủ tài chính của riêng mình hơn là phụ thuộc vào bất kỳ vì họ biết rằng đồng tiền của người khác sẽ chi phối và làm họ bị lệ thuộc. Họ biết cách lao động để tạo ra tiền của chính họ dù còn độc thân hay đã có gia đình. Đôi khi một phụ nữ xinh đẹp, tài năng, biết cách kiếm tiền và tự quyết định cuộc sống của riêng mình lại làm người đàn ông say đắm hơn. 3. Người phụ nữ thích mong muốn đẹp nhất khi là chính mình. Đối với sự yêu thích và mong muốn nhiều thứ từ vật chất đến tinh thần của mỗi cá nhân phụ nữ thì rất nhiều nhưng không thể thiếu nhất đó là phụ nữ thích, mong muốn tự quyết định cuộc đời chính mình. Đây vẫn là một triết lý ngàn đời, khao khát được tự do, được làm chủ cuộc đời mình, luôn bừng cháy trong tâm trí của người phụ nữ. Đàn ông họ khao khát tự do bao nhiêu thì phụ nữ cũng khao khát bấy nhiêu vì từ xưa đến nay phụ nữ luôn là người yếu thế. Phụ nữ là một thiên thần họ khác khao tự do và bay lượn bằng đôi cánh của chính mình. Và đặc biệt dù ở bất cứ thời đại nào, dù họ là ai, có là người phụ nữ thành đạt hay không, cao sang hay nghèo hèn thì quan trọng hơn hết điều khiến họ hạnh phúc. Phụ nữ thực sự thích mong muốn điều gì nhất là luôn song hành chẳng phải là danh vọng, vật chất hay nhan sắc mà cốt lõi vẫn là gia đình, là niềm vui hạnh phúc từ tinh thần bởi sự yêu thương của người bạn đời hay con cái chăm ngoan, học giỏi. Phụ nữ khi được chiều chuộng như một thứ bản năng, luôn có cảm giác rằng mình được yêu thương và điều đó khiến họ vô cùng hạnh phúc. Trên đây là bài viết phụ nữ thực sự thích mong muốn điều gì nhất. Hy vọng qua bài viết sẽ phần nào giúp các bạn hiểu thêm về tâm lý của các chị em phụ nữ. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và thành công hơn trong cuộc sống.